Xin chào, đây là cây đàn dễ thương nhỏ gọn hợp thời trang nhất hiện nay co SB170 Một cây đàn kỹ thuật số chất lượng tốt Với bàn phím đầy đủ tất cả âm vật Khung đàn được làm từ nhôm đúc chất lượng cao Không bị gỉ sát Nhưng lại mời mãi gợi cảm nữ tính Một cây đàn tuyệt vời cho căn phòng nhỏ gọn của bạn